Hello, hello, xin chào anh chị em. Xin chào anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tối nay. Nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment vào phần ô chat bên dưới để Dũng biết là chúng ta đang nghe rất là rõ. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. À, chắc lẽ có lẽ là chúng ta trong thời gian vừa qua thì anh chị em đã thấy rằng là cái việc mà à, đưa ra những cái nhận định ngắn hạn để giúp cho nhà đầu tư chúng ta có góc nhìn khách quan hơn về thị trường cũng như là có kế hoạch để đầu tư tốt hơn thì nếu anh chị em nghe rõ thì có thể comment số 1 trong buổi trưa hôm nay thì Dũng cũng có livestream nhưng cái thiết bị âm thanh nó không được tốt lắm thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại âm thanh xem là anh chị em có nghe rõ không à, tiếp trước khi mà chúng ta <clears throat> bắt đầu cái buổi tối hôm nay thì à, nhà mình có để like cho Dũng một like đúng không ạ hay là chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết bởi vì Dũng biết rằng đây là chương trình rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có những nhận định tốt về thị trường cũng như là kế hoạch tham gia hay rút ra khỏi thị trường trong thời gian tới Xin chào Hồng Vân bạn à, Dương Chí, Chí Tâm Đàn Vĩnh Hưng Ok, xin chào Hoài Nam, Xuân Phúc, ok. Nguyễn Khắc Việt, Nguyễn Du, à, Giá trị cuộc sống, bạn Tin Trần, bạn Chí Bùi, Rimic, Rimic Rim, Rimic, Khát vọng lớn, bạn Diễn Nam, bạn Tỉnh Hà, bạn Nguyễn Sĩ Hùng, Nguyễn Kim Hiếu và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tối nay à, bạn gấu à, Đỗ Đăng Hồ Nguyễn Thạo và bạn Tuấn Lê Văn à, Lê Văn Thủy Nguyễn Kim Hiền Kim Hiền ạ à? Nguyễn Kim Nguyễn Kim Hiếu và rất nhiều anh chị em đồng đội trong cái có mặt trong buổi tối hôm nay Nguyễn Đức uh, Thuận và nếu anh chị em uh, hãy cho Dũng một like để chúng ta bắt đầu ạ bây giờ <clears throat> thời gian bắt đầu thì chúng ta like để chúng ta bắt đầu tại vì chúng ta cần phải chia sẻ về tâm sự xem là bao nhiêu anh chị em vừa rồi chúng ta đã rút ra khỏi thị trường và chúng ta đợi cơ hội mới để tiếp tục đầu tư trong thời gian tới thì nếu anh chị em đã thoát ra khỏi trong đoạn này rồi thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh còn chị em đang nắm giữ thì comment số 2 à, xin chào bạn à, Hoài Anh Tín nếu anh chị em đã thoát rồi đứng ngoài rồi thì comment số 1 còn anh chị em vẫn giữ cổ phiếu thì comment số 2 còn anh chị em nào đang mong muốn là bắt đáy tức là giảm để mua vào thì comment số 3 giảm để mua vào comment số 3 à, chúng ta sẽ nhìn về góc nhìn khách quan hơn của tất cả các anh chị em tức là ở đây là rất nhiều các anh chị em có anh chị em vừa bán ra vừa mua vào bán 1 phần 2 thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua xem là bức tranh toàn cảnh về thị trường trong thời gian vừa qua nó đang diễn ra như thế nào bởi vì chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta thiếu hiểu rõ về quy luật thị trường thiếu hiểu rõ về cái thời điểm tham gia thị trường đặc biệt là thiếu hiểu rõ về cái chu kỳ ngắn thị trường dẫn đến chúng ta gặp rất nhiều cái vấn đề trong dạng này thế thì câu chuyện ở đây à, xin chào bạn à, Nguyễn Thị Hà nhá ok xin cảm ơn Nguyễn Sơn Hà Hiến Thế thì trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì có lẽ đây một cái biểu đồ các bạn có ai nhìn thấy biểu đồ là quen không ạ có thể comment số 3 được không nhiều biểu đồ buồn là, là quen tại vì cái biểu đồ này anh chị em còn nhớ không còn nhớ cái biểu đồ này không ạ <clears throat> những kịch bản này Dũng đã vẽ trước rồi nếu anh chị em là có nhớ thì comment à hãy comment ạ à, comment xem là số 3 đi comment số 3 thì anh chị em nhớ cái biểu đồ này và nhớ là tặng cho Dũng một like nhá tặng cho Dũng một like à, cho Dũng một like để Dũng bắt đầu cái chương trình này ngày hôm nay Ok rất nhiều anh chị em nhớ Thế thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục vẽ lại cái kịch bản xem là kịch bản nào diễn ra đúng không? Kịch bản đầu tiên anh chị em nhớ không ạ? Cái xác suất kịch bản đầu tiên đó là nó tăng, tức là nó đi lên mà nó tăng thì xác suất này anh chị em có nhớ là bao nhiêu ạ? đúng không cái xác suất này tăng thì lên này đấy, anh chị em có nhớ không ạ đấy, tăng anh chị em thấy là cái tỷ lệ thành công mà để nó tăng lên trong thời gian tới nó có nhiều ít ạ tỷ lệ đúng không tỷ lệ rất là thấp đấy, đấy 5 đến 10 phần trăm thôi rất là thấp đấy. thế thì bây thứ hai là tỷ lệ mà nó giảm xuống cái vùng kháng cự này đây giảm vùng kháng cự này tiếp tục tăng thì theo anh chị em thấy tỷ lệ này cao hay thấp ạ cái tỷ lệ cái tỷ lệ ờ, đầu tiên là thấp rồi tỷ lệ thứ hai là tỷ lệ mà nó giảm đến vùng đây là à, hỗ trợ xin lỗi vùng hỗ trợ này đâu đôi đó và nó tiếp tục đi lên thì chúng ta nghĩ là bao nhiêu phần trăm à, chúng ta comment đấy một số anh chị em khoảng 30 phần trăm đúng không đấy, 30 phần trăm đấy thì, thì câu chuyện đây chúng ta thấy là cái tỷ lệ này nó cũng có thể xảy ra nhưng cái xác suất này nó cũng không phải là cao lắm 30 phần trăm còn cái tỷ lệ mà nó giảm sâu hơn là gì ạ là gãy vùng này xong tiếp đi lên thì nếu tỷ lệ này hoặc là một tỷ lệ nữa mà hôm qua hôm trước là chúng ta nhớ là tỷ lệ gãy thẳng xuống tức là nó không có sự điều chỉnh gãy thẳng xuống thì chúng ta thấy là tỷ lệ này nó cũng khá là cao khoảng 60 phần trăm đúng không tỷ lệ mà gãy xuống này xong hồi phục vậy theo các bạn nhé theo anh chị em này đây giờ Dũng gọi là kịch bản một tại sao gọi là phải là kịch bản tí nữa Dũng giải thích cho các bạn biết được đây là kịch bản một đây kịch bản một kịch bản một là giảm tăng khoảng độ nếu mà nó tăng vượt đỉnh thì 5 phần trăm kịch bản số 2 là nó giảm về khoảng độ 1260 Dũng đang lấy cái chỉ số viên 30 cho nó dễ không sao cả và kịch bản thứ ba là nó gãy 1200 các bạn nha gãy 1200 thì theo các bạn là và một cái bản thứ tư là đi xuống đi thẳng xuống đây gãy 1.200 thì theo các bạn tỷ lệ nào mà các bạn nghĩ rằng là nó ăn là khả năng nó xảy ra và nếu chúng ta đầu tư là độ an toàn cao nhất thì chúng ta có thể comment tức tỷ lệ đầu tiên là 5 phần trăm tỷ lệ thứ hai là 30 phần trăm tỷ lệ thứ ba là 60 phần trăm tỷ lệ thứ tư là cái tỷ lệ còn lại là gãy đi thẳng xuống thì nhà mình có thể comment xem là anh chị em đang dự đoán theo cái tỷ lệ nào đó dự đoán theo tỷ lệ nào đấy chúng ta không đúng không sai cả để sau đó thì à, chúng ta chơi một cái bài toán à, xác suất một chút ạ <clears throat> xác suất một chút ạ à, cái, cái đầu tiên là chúng ta nói về cái tỷ lệ đầu tiên thì chúng ta nếu nhìn về góc độ cái đoạn này này ờ, tỷ lệ một số anh chị em là tỷ lệ một một số thì đa phần tỷ hệ tỷ lệ 2 và khá đông là tỷ lệ 3 thế thì tỷ lệ đầu tiên là cái tỷ lệ mà chúng ta thấy là à, nó vượt đỉnh đúng không vượt đỉnh chúng ta đang phân tích à, về kỹ thuật trước sau đó chúng ta sẽ phân tích về gì ạ về những yếu tố vĩ mô tác động lên được không vĩ mô tác động lên thì bản đầu tiên thì chúng ta thấy là cái quá trình này biến động lớn này <clears throat> quá trình này biến động lớn vậy quá trình này biến động lớn vậy khi mà vẫn giảm quá trình biến động lớn mà giảm này mà nó hồi như này khối lượng lớn tích cực hay tiêu cực dao động lớn này lên xuống này sau đó kéo lên giảm và cuối phiên nó kéo lên thì nhà mình thấy là tích cực hay tiêu cực anh chị em có thể comment ạ nếu một quá trình là giảm xuống này kéo lên sau đó giảm xuống thì ở đây tích cực hay tiêu cực Đấy, chúng ta phải nhìn vào biết đâu là tích cực và tiêu cực thế thì ở đây nếu mà theo truyền hình Việt Nam hôm nay á thì ờ, Dũng uh, nghe nghe truyền hình nhá còn Dũng không biết là truyền hình nó đúng hay sai rồi thì truyền hình hôm nay họ đưa ra một thông tin là thị trường rất là tiêu cực rất lâu rồi mới có giao dịch lên đến hàng tỷ USD à đấy rất lâu rồi thị trường mới lên con số như vậy thế thì nếu nghe truyền hình là rất là tích cực đúng không mà nếu mà chúng ta nghe các chuyên gia thì họ nói là tích cực cái tích cực nếu nghe các chuyên gia xin cảm ơn bạn à, Xuân Phúc nếu nghe các chuyên gia là sao ạ thế thì bây giờ chúng ta đang nói rằng cái việc mà đây là chuyên gia họ đang nói là khối lượng lớn như này là tích cực <clears throat> thời sự đặc biệt là thời sự đang nói là tích cực chúng ta đang có một cái thông tin khác nữa đây <clears throat> nhận định thị trường vào ngày mai một thông tin tích cực đây một thông tin cực và bây giờ họ mất phương hướng vậy nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta gặp mất phương hướng như này thì điều gì diễn ra tức là một cái thông tin thì tích cực đây còn tất cả thông tin là tiêu cực thì điều diễn ra chúng ta phải nhìn vào góc độ nào đó để chúng ta tự phân tích được chứ không phải là các bạn tự ý giao dịch theo các chuyên gia thì các bạn có thể gặp rất nhiều cái rủi ro đây là Dung đang nói về thị trường nhá các chuyên gia đang phân tích nhá đấy thế thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng là nhìn vào góc độ như vậy thì chúng ta thấy là thị trường nó nếu phân tích như ngày mai là không có phương hướng đúng không ạ tức là không có phương hướng bởi vì nó không trung lập hết ạ mọi thứ đang trung lập hết này và nếu chúng ta đầu tư là chúng ta không có phương hướng vậy nhà đầu tư chúng ta nếu mà không có phương hướng như này mà anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ chúng ta sẽ làm gì nếu bây giờ chúng ta nhìn vào các góc độ mà các chuyên gia phân tích tích cực như này thì chúng ta giữ cổ phiếu đúng không bây giờ nha chúng ta sẽ tại vì trong cái bài buổi livestream này mong rằng anh chị em sẽ tương tác nhiều hơn nếu trong thời gian vừa rồi á nếu anh chị em nào đầu tư và tích cực nha thì anh chị em thấy nghĩ là cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta nha tỷ lệ lợi nhuận tổng thể nha là khoảng bao nhiêu phần trăm chọn này Đấy, anh chị em nhìn về tổng thể nhé không phải là nhìn tất cả nếu mà đầu tư mà nhà đầu tư chúng ta khôn ngoan một chút thì tư điểm này này lên đến đây chúng ta được khoảng bao nhiêu phần trăm chúng ta sẽ nhìn xem là phần lớn cổ phiếu hay một số số cổ phiếu chúng ta không tính theo kiểu như là từ đáy bắt đáy từ đáy đến đỉnh được không thể tính được từ đáy đến đỉnh này được thì chúng ta cần phải nhìn theo một cái góc độ khách quan hơn đúng không thế thì chúng ta nhìn chính xác chúng ta hiểu đơn giản thế này khi mà chúng ta lên từ đây đến đây là chúng ta khoảng độ 10 đấy một số anh chị em là xuất sắc thì 15 phần nhưng trung bình thì khoảng độ 10 đổ xuống NV ấy, còn một số anh chị em là 40 nếu anh chị em nào được 40 từ đây đến đây đấy khoảng 40 từ đây đến đây thì phần lớn chúng ta cũng sẽ được 40 từ đây đến đây và phần lớn từ đây đến đây là chúng ta cháy tài khoản đấy, số lượng nó như thế đấy không biết là như nào nhưng dễ mà chúng ta sẽ bị mất hết tiền trong những nhịp này bởi vì được 4 phần trăm là chúng ta phải bắt đáy anh chị em có đồng ý không ạ nên cái này là cái mà chúng ta cần phải xem lại tôi không biết như chính xác là nếu mà chúng ta kiếm được 4 phần trăm thì tất cả những vùng này chúng ta bắt đáy bắt đáy bắt đáy đấy và khi chúng ta bắt đáy những vùng này chúng ta bắt đáy vùng này thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt đáy những vùng này và chúng ta bắt đáy vùng này thì chúng ta cũng sẽ bắt đáy vùng này kiểu đơn giản đấy thôi ạ đấy, đấy là tư duy tư duy giao dịch nếu anh chị em là đồng ý cái cái kịch bản này thì có thể comment số 1 anh chị em là không đồng ý thì comment số 0 đấy quan điểm cá nhân của Dũng đấy nếu chúng ta bắt đáy thì chúng ta mới được 40 phần trăm cái xác suất để 40 phần trăm trên tổng đó về là Dũng nghĩ là nó rất hiếm khi bởi vì nếu chúng ta được 40 phần trăm thì trong cái giai đoạn này này chúng ta phải được gì ạ bao nhiêu phần trăm 4.000 phần trăm đơn giản thôi trong cái đoạn này này nó phải bốn mươi phần trăm tại vì cái đoạn xấu như này mà chúng ta lại 40 phần trăm thì đấy là cái mà chúng ta hay là nếu mà trong trường hợp chúng ta mua một vài cổ phiếu theo kiểu uh, cái đợt trước Dũng có thi cuộc thi về đầu tư chứng khoán thì thực tế là về cơ bản hồi đấy HSC nó tổ chức thì mình đầu tư là gần như từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối là gần như mình đạt giải nhất rồi chắc chắn rồi nhưng sau đó có một đội khác thì họ gì ạ à, gần như bét bảng bét bảng luôn ạ à, thì họ bắt đầu chuyển sang đầu tư cổ phiếu đầu cơ thì cuối cùng các cổ phiếu đầu cơ nó tăng đứng lên thì họ thành thành nhất thế thì câu chuyện đây là gì ạ cái sự bền vững quan trọng là sự bền vững thế thì nếu chúng ta nhìn về góc độ như thế để chúng ta đánh giá tại sao chúng ta phải đánh giá như này để chúng ta nhìn khách quan cho tổng thể thì cái việc ở đây khoảng độ 10 phần trăm đến 15 phần trăm đó là con số khá đáng kể vậy con số 10 phần trăm ở đây thì theo chúng ta bao nhiêu phiên điều chỉnh là chúng ta mất 10 phần trăm nếu giả sử từ đây đến đây này được 10 phần trăm cứ cho khoảng 10 phần trăm đi thì trong trường hợp mà thị trường điều chỉnh mà chúng ta vẫn giữ ở vùng này thì bao nhiêu phiên là chúng ta mất đấy chúng ta nhìn này cái, cái quá trình mà tích lũy điều chỉnh lên đến đây chúng ta thấy là cái số lượng thời gian nó không phải ít đâu ạ đấy, một khoảng thời gian từ đây đến đây nó không ít chút nào đấy, nó không chút nào nên chỉ cần 3 phiên điều chỉnh thì gần như toàn bộ 10 phần trăm thậm chí bị âm vốn bao nhiêu anh chị em đã từng xảy ra cái trường hợp này rồi có thể comment cho Dũng số 6 đâu số 5 đi ạ chúng ta nói về sự thật trước tại đây chúng ta đang lý do tại sao Dũng phải nói về cái điều này bởi vì Dũng muốn nói vấn đề thực sự thị trường nó đang diễn ra như nào chúng ta không thể khoác lác được nó chúng ta nói về sự thật mà nên tất cả mọi thứ chúng ta cần phải nhìn vào sự thật để chúng ta thấy được cái điều này vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu cái việc mà gì ạ quá trình điều chỉnh như này chúng ta mất hết và câu chuyện đây Dũng <clears throat> đã đưa ra hai kịch bản kịch bản thứ nhất là thị trường kéo lên được vượt đỉnh nó rất khó xảy ra bởi vì thứ nhất là cái dao động này nó lớn dao động này nó lớn được chưa dao động này lớn nên khi dao động này lớn để vượt đỉnh này gần như khó có thể xảy ra khó thể xảy ra cái thứ hai chúng ta có đồng ý không ạ nếu cổ phiếu giảm nó nó từ 5 lên 10 thì chúng ta thấy là nó lên rất chậm nhưng nó giảm từ 10 xuống 5 thì nó giảm rất là nhanh bởi vì cái gì ạ? cơ số là cơ số giảm là nó giá cao chẳng hạn ví dụ như là cổ phiếu giá 20 nó giảm xuống thì nó chiết khấu từ 20 đi xuống còn cổ phiếu lên từ 5 từ 10 nó lên 20 thì nó sẽ gì ạ nó tính từ gì ạ? giá trị tăng từ 10 trở lên thì việc mà mỗi một cái giai đoạn tăng thì nó gọi là nó tăng nó rất là chậm chạp nhưng khi nó giảm nó giảm rất là mạnh thế câu chuyện ở đây là chúng ta đang nhìn vào sự thật ở đây việc mà quá trình biến động mạnh ở đây khối lượng thì gì ạ tăng nhưng chúng ta thấy là khối lượng tăng mà nó biến động lớn như này tại thời điểm này nó không cho chúng ta độ tích cực nó không cho chúng ta độ tích cực nhưng vì chúng ta mua ở đây chúng ta lên này đầu tiên mua này xong lại lên này giảm này đấy nó giảm giảm xong chúng ta bán sợ vài hôm chúng ta lại tiếp tục thấy nó lên lên nó giảm này chúng ta cảm giác gì ạ thấy là gì ạ nó vừa giảm xong chúng ta vừa sợ hãi xong nó kéo lên chúng ta đã lấy lời gần như mất cơ hội và một số anh chị em bắt đầu tham gia bắt đáy ở đây thực ra bắt đáy ở đây thì nó cũng không gì khác gì bắt đáy ở đây đâu ạ khi chúng ta bắt đáy ở đây thì một số trường hợp nó tiếp tục giảm tiếp sau đó kéo lên và tiếp tục giảm tiếp thì những quá trình bắt đáy ở đây chúng ta nó lỗ khoản rất là lớn rất là lớn khi mà chúng ta thấy rằng là quá trình này nó đang là quá trình giảm lý do thứ nhất là gì ạ quá trình này đang quá trình giảm ngắn hạn một là vùng kháng cự mạnh ở phía trên này vẫn còn lớn chúng ta phần cần phải lý do tại sao nó lại cái vùng kháng cự này rất là lớn cái thứ hai là cái vùng kháng cự này nó có khối lượng lớn cái thứ ba là chúng ta thấy là nó kéo lên nó kéo lên ở lớp gáp này thôi ạ à. lớp gáp nhưng cái quá trình kéo lên này nó rất là yếu rất là yếu và khi nó kéo lên nó yếu thì buộc gì ạ à? buộc nó phải gãy còn cái vấn đề ở đây là chúng ta nhận cái thông tin này này thông tin tiêu cực như này hay là phép tăng lãi suất nó chỉ là gì ạ à? nó chỉ là một cái hệ lụy nó chỉ là một cái hệ lụy mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta gì ạ à? dựa vào những thông tin này để chúng ta giải thích cho cái việc điều chỉnh của thị trường thôi ạ à. các bạn hiểu không ạ chúng ta chỉ dựa vào cái này để giải thích cho việc điều chỉnh của thị trường không <clears throat> bởi vì thứ nhất này chúng ta cần hiểu rằng này quá trình kéo lên <clears throat> quá trình kéo lên lên này là sóng hồi nó không thể tạo ra một sóng tăng được đấy cái thứ nhất cái thứ hai là chúng ta biết rằng là khi mà thị trường thị trường của chúng ta nó đang giả sử như là đây chúng ta nhìn thấy là nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta đang nhìn thấy từ đoạn này lên đến đoạn này chúng ta thấy cái điều gì ạ từ cái đoạn này này lên đoạn này anh chị em thấy điều gì ạ đây là cái chỉ số của đồng USD thì rõ ràng mấy hôm trước cái đồng USD nó giảm điểm đấy là cái đồng USD nó giảm thì có phải là cái quá trình rút tiền ra của đầu tư nước ngoài rút tiền ra sẽ gì ạ chậm lại hoặc là họ không rút ra nữa không vì họ không rút vì đồng USD giảm nên quá trình rút tiền ra chậm lại nó khiến cho cái gì ạ cái chỉ số của thị trường nó không bị bán tháo nên nó có những đợt hồi ngắn hạn tuy nhiên thì cái việc này nó đang diễn ra đó là cái chỉ số của cái đồng USD nó tăng đây chúng ta tăng nên dẫn đến là các nhà đầu tư nước ngoài lúc này là áp lực lên tỷ giá của chúng ta đầu tiên chúng ta để áp lực lên tỷ giá của đồng Việt Nam khi áp lực lên tỷ giá của đồng Việt Nam thì chúng ta biết là chúng ta một tăng lãi suất cái dư địa để tăng lãi suất còn nhiều hay không chúng ta không biết bởi vì chúng ta thấy là các cơ quan đặc biệt là chính phủ họ sẽ đặc đặc biệt là ngân hàng nhà nước họ sẽ một là sử dụng là bơm tức là bán ngoại tệ ra để giữ tỷ giá hai là họ gì ạ à? tăng lãi suất khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ thấp bởi vì họ sẽ sử dụng rất nhiều công cụ thứ ba là gì ạ à? bán trái phiếu hoặc là tín phiếu để hút tiền vào nên chính vì vậy thì dòng tiền sẽ bị gì ạ à? từ cái dòng tiền ra nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng hoặc là người ta có thể bán USD ra để hút tiền về khi bán USD ra để hút tiền về để cân bằng lạm phát và đặc biệt nữa là gì ạ khi mà cái tỷ lệ này tăng lên thì đầu tư công tức là cái chúng ta phải trả nợ cho bọn nước ngoài trả nợ cho nước ngoài sẽ tăng lên và chúng ta áp lực trả nợ rất là lớn cái điều thứ hai là áp lực về nhập khẩu tức là khi mà chúng ta nhập khẩu thì chúng ta thấy rằng là giá cả nó sẽ gia tăng cái, cái giá cả khi mà chúng ta nhập về cũng bị tăng giá rất là mạnh cái điều thứ ba nữa là những cái doanh nghiệp mà liên quan đến vay vốn nước ngoài bị áp lực rất là lớn trong đó có cả Vinfast và cái điều thứ tư nữa là chúng ta gì ạ khi mà cái này nó tiếp tục tăng thì chúng ta sẽ gì ạ để à, bơm tiền cho đầu tư công sẽ bị ảnh hưởng và cái cuối cùng là nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ rút khỏi tiền ra khỏi Việt Nam không biết là anh chị em có nắm rõ điều này không nếu anh chị em nắm rõ hãy comment cho Dũng số 6 đúng không ạ tức là khi mà cái đồng USD chúng ta xem trên cái biểu đồ này nó đang có tiếp tục tăng và tăng đến khi nào thì chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng nó tăng như vậy thì nó tạo ra cái áp lực rất là lớn lên cái gì ạ lạm phát lên tỷ giá lên gì ạ cái việc của chúng ta trả nợ cho đầu tư nước ngoài và đặc biệt là gì ạ nước đặc biệt là dòng tiền sẽ rút ra khỏi thị trường nếu trong trường hợp tỷ giá tiếp tục leo thang chúng ta phải hiểu điều này để chúng ta biết rằng là nhà đầu tư có sẵn sàng nộp tiền vào để đầu tư vào chứng khoán nữa hay không thế thì cái điều này thì bây giờ Dũng sẽ phân tích cho chúng ta có hai góc nhìn khác nhau góc nhìn thứ nhất là các bạn đã học về VDA rồi học về xu hướng rồi thì chúng ta thấy là cái khả năng cái xu hướng của cái cái đồng này tiếp tục tăng cao hay thấp ạ hay nó quanh quẩn ở vùng này <coughs> cái cái đồng à, USD này tại vì chúng ta phải phân tích được cái đồng này đa phần các chuyên gia thì không phân tích được cái đồng này họ chỉ nói là đồng USD tăng và nó vượt đỉnh mọi thời đại nhưng chúng ta không phân tích được cái này thì chúng ta sẽ gì ạ đoán là đoán mò. nên bây chúng ta phân tích cái gốc là cái này trước thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là khi mà cái tỷ giá cái đồng USD nó lên đến vùng đỉnh cũ này nó đang biến động rất lớn đúng không đang biến động rất lớn nên khi nó biến động rất lớn thì rõ ràng là cái đồng USD nó có thể tiếp tục tăng như nữa nhưng có khả năng nó sẽ dao động mạnh trên vùng này bởi vì cái khả năng cái lạm phát của Mỹ lạm phát của Mỹ nha cái lạm phát của Mỹ nó có thể tức là Mỹ có thể tiếp tục tăng cái gì ạ à? tăng đồng USD lên nhưng cái lạm tăng tức là tiếp tục uh, tăng cái lãi suất lên nên nó có thể là làm cho đồng USD để tăng nhưng tuy nhiên thì cái việc mà dù là các thông tin nó có tích cực hay không thì chúng ta cũng phải quan sát xem là cái biến động của đồng này này quan sát quan sát quan sát kỹ biến động của này trong thời gian tới nó như nào nếu cái quá trình biến động này này anh xem lưu ý nhá mà nó sẽ tiếp tục tích lũy ở đây siết chặt ở đây nó bung thì làm gì ạ comment nhé tức là cái quá trình cái đồng đây này nó trên cái vùng đỉnh này nó tiếp tục tích lũy nó siết chặt nó bung thì điều gì diễn ra à, Mai Chi Phương à. đấy các bạn có thể comment cho bạn này một vài ấy hoặc là nếu không ấy thì ạ thì cái điều này thì điều gì diễn ra điều diễn ra nếu mà có quá trình mà tiếp tục tích lũy thì cái này tăng lên, tăng mạnh khi cái này tăng mạnh thì làm sao nếu mà cái chỉ số này bắt đầu tăng mạnh thì điều gì diễn ra thì lúc này dòng tiền sẽ rút ra khỏi thị trường Việt Nam rất là lớn đặc biệt là các nước mới nổi chúng ta nhớ không ạ lúc nếu mà nó xảy ra cái việc này thì dòng tiền sẽ rút ra khỏi Việt Nam vậy chúng ta biết chắc chắn là cái này nó tăng chưa thời điểm này chúng ta biết chưa và chúng ta cần phải thêm một khoảng thời gian nữa để chúng ta biết được là nó thực sự tái tích lũy hay là nó đạt đỉnh ở đây đúng không ạ nên cái này là cái cực kỳ quan trọng nên cái này chúng ta phải dựa vào cái quá trình phân tích VSA của nó để biết được là cái này thực sự nó ổn định hay không nhưng theo quan điểm cá nhân của Dũng thôi thời điểm này chưa chưa nó chưa rõ anh chị em ạ thời điểm nó chưa rõ theo quan điểm cá nhân thì cái lạm phát khả năng nó đạt đỉnh ở đây nên cái cổ phiếu cái cái giá này có thể nó vượt đỉnh sau đó nó biến động rất là mạnh ở trên cái vùng này và nó đạt đỉnh ở đây vậy khi cái tỷ giá ví dụ nhá nếu cái tỷ giá của đồng USD nó đạt đỉnh ở đây thì điều gì diễn ra chúng ta này nếu cái vùng này này nó dao động lớn mà đạt đỉnh đây thì điều diễn ra cái này thì chưa nhìn thấy von của nó tại vì chưa đưa von rồi thì đây là gì ạ khi mà cái tỷ giá đỉnh ở đây thì việc mà chúng ta sẽ có thể đấy là gì ạ cái việc mà áp lực lên tỷ giá sẽ được gì ạ áp lực lên tỷ giá sẽ được giảm bớt rất nhiều vậy nếu áp lực lên tỷ giá sẽ được giảm rất là nhiều thì chúng ta biết rằng là chính phủ sẽ làm gì ạ chính phủ sẽ đẩy mạnh đầu tư công mà khi chính phủ đẩy mạnh đầu tư công thì cái việc mà gì ạ có thể họ bơm tiền theo một hình thức nào sẽ diễn ra từ giờ đến cuối năm còn trong trường hợp mà tỷ giá tiếp tục tăng mà chúng ta không kiểm soát được thì việc mà gì ạ à, bơm tiền ra sẽ không có thể gì ạ à, nó không bao giờ diễn ra anh chị em hiểu nó không thể diễn ra việc bơm tiền ra bởi vì chúng ta cần phải ổn định nền kinh tế vĩ mô nha một mặt là ổn định nền kinh tế vĩ mô vậy nếu ổn định nền kinh tế vĩ mô mà chúng ta đang cần là gì ạ à? cần phải giữ cho cái tỷ giá ổn định mà chúng ta lại bơm tiền ra thì tỷ giá nó ổn định được không một mặt là đồng USD tiếp tục gia tăng đồng USD tiếp tục gia tăng mà chúng ta lại bơm tiền ra thì chúng ta thấy là cái nghịch lý nghịch lý không ạ bao nhiêu anh em đã hiểu cái điều này có thể comment cho Dũng số 6 được không ạ tức là nếu chúng ta thấy là cái tỷ giá này này nó tích lũy và tiếp tục đi lên thì cái việc mà bơm tiền ra là gì ạ à? là chúng ta đẩy cho cái kinh tế vĩ mô của chúng ta đẩy cho lạm phát leo thang bởi vì tỷ giá bằng USD chia cho đồng Việt Nam đúng không đúng không ạ USD chia đồng Việt Nam nếu cái tỷ này nó tăng lên đúng không tăng lên cái này mà tăng lên cái tỷ giá cái cái này này tiếp tục tăng lên thì có phải nó làm cho cái đồng Việt Nam mất giá không cái làm cho đồng Việt Nam mất giá không cái cái chỉ số này mất giá đúng không ạ mà chúng ta lại tiếp tục bơm tiền ra thì cái này lại mất giá nữa thì nó tạo ra gì ạ cái chỉ số này nó càng giảm rất là nhanh cái này là tăng này sau là cái đồng Việt Nam này chúng ta lại tiếp tục bơm ra để cho nó mất giá nữa để khắc phục cái cái cái chỉ số này này đây là đây chúng ta gọi với chỉ số A đi nó giữ được nguyên thì người ta phải làm gì ạ nếu cái này tăng nếu USD tăng thì người ta phải làm gì ạ thì người ta phải gì ạ hút USD hút đồng Việt Nam vào hoặc là đẩy cái gì ạ đẩy cái lãi suất tăng lên để thu tiền vào để làm cho cái gì ạ đồng Việt Nam giữ được để làm Việt Nam gì ạ đồng Việt Nam có gì ạ tăng giá để nó tạo ra cái ổn định như này nên việc mà hút tiền vào hút tiền vào thì nó làm cho nền kinh tế phát triển không ạ hút tiền vào nó làm cho chứng khoán phát triển không ạ hello anh chị em có hiểu không ạ nên cái việc mà chúng ta đưa ra kịch bản phân tích theo cái cảm tính của chúng ta là chúng ta sẽ gặp vấn đề <coughs> bây giờ chúng ta phân tích kịch bản bây chúng ta sẽ coi kịch kịch bản tiếp theo theo cái quan điểm cá nhân của Dũng nhé đây là quan điểm cá nhân của Dũng là cái khả năng cái vùng này cái vùng này à, là đã đạt đỉnh là khá cao lý do thứ nhất nhé bây chúng ta sẽ phải cho các lý do ở đây <clears throat> bây giờ cái ông phép này này ông vừa đưa ra một cái thông tin ông này chống lạm phát à, chống lạm phát có thể gây tổn thương nền kinh tế nhưng cái giá là cần phải trả thế thì bây giờ cái việc lần trước anh chị em để ý một chút chúng ta sẽ sẽ quay trở lại câu chuyện này là câu chuyện mà chúng ta cần phải hiểu nắm rõ được lần trước đúng không thì khi mà phép mà tăng lãi suất 0,75 thì cái tỷ giá làm sao anh chị em comment ạ cái đợt tiếp mà cái đợt trước cái này tăng lên thì chúng ta thấy điều gì ạ chúng ta thấy điều gì ạ lúc này chúng ta thấy cái điều gì diễn ra có phải lúc này tăng này thì lúc này đoạn này nó giảm không anh em có thấy không ạ bình thường là tăng cái cái cái lãi suất này thì cái cái cái này nó phải tăng trước đúng không những lúc này nó giảm anh chị em có thấy điều nào không ạ thì có phải là cái đợt tăng này nó mang tính kỳ vọng trước không bình thường là tăng cái này thì USD tăng nhưng lúc đó thì cái đồng USD giảm nếu anh chị em có nhớ thì comment cho Dũng số một cái bởi vì chúng ta cần tương tác ạ để chúng ta xem chúng ta có nhớ cái cái cái cái cái cái kịch bản này không ạ khi mà cái tỷ giá này này mà tăng à, cái cái à, lãi suất mà tăng này không chấm 0,75 thì thời điểm đó thì thực tế đồng USD giảm nó vô lý đúng không ạ Anh em tăng phải tăng bởi vì nó tăng trước rồi thực tế nó tăng trước rồi và sau đó mọi thứ kỳ vọng của nó cái kỳ vọng của nó cái kỳ vọng của nó người ta cái kỳ vọng của nó nó, nó lớn hơn cái kỳ vọng của cái này này nó nó trước đây thì người ta kỳ vọng là cái tỷ giá này tiếp tục tăng nhưng thực tế là gì ạ nó nó mọi thứ nó kỳ vọng không đúng như dự đoán nó nên chính vậy nó điều chỉnh và tiếp tục người ta đang đang có một cái kỳ vọng là gì ạ tới đây Fed lại tiếp tục từ phần lớn mọi người nghĩ rằng là Fed sẽ tiếp tục tăng là 0.75 0.75 hoặc là 0.5 75 hoặc là 0.5 nữa trong thời gian tới thì nó cũng đang đạt được cái kỳ vọng tức là mọi, mọi thứ lại tiếp tục kỳ vọng kéo lên câu chuyện là cái thời điểm mà phép mà tăng lãi suất như thế này ở thời điểm thì cái việc mà nền kinh tế Mỹ cái việc mà gì lạm phát của Mỹ có giảm không ạ chúng ta do hỏi cái đợt mà phép mà tăng lãi phí lãi suất lên đợt này thì lạm phát của Mỹ có giảm không về cơ bản nếu theo phân tích và đánh giá của thị trường thì lạm phát có giảm lạm phát có giảm lạm phát giảm vậy bây giờ chúng ta thấy là khi mà tăng như này lạm phát giảm mà bản thân chính phủ tiếp tục Mỹ có thể tiếp tục tăng nữa thêm một lần nữa thì lạm phát Mỹ có thể giảm sâu hơn và đây chính là lúc này chính là lạm phát nó sẽ đạt đỉnh tức là lạm phát lúc này có thể được kìm chế và nó đạt đỉnh và khi lạm phát kìm chế đạt đỉnh thì có phải là đồng USD nó đạt đỉnh ở đây không ạ anh chị em có hiểu không ạ tức là lúc này đồng USD nó có thể đạt đỉnh ở đây và khi đồng USD nó đạt đỉnh ở đây thì cái việc mà chúng ta gọi là cân đối tức là chúng ta gọi là cân đối về cái chính sách của nhà nước tài khóa từ bây cuối năm có thể là sẽ được gì ạ kìm chế và khi được kìm chế thì chúng ta sẽ có thể hướng đến kịch bản của đầu tư chúng ta đó là gì ạ lúc này Dũng sẽ đưa ra một kịch bản như này đây là lúc này đưa ra kịch bản nó là gì ạ thị trường có thể gì ạ kịch bản 30 phần trăm là kịch bản về đến vùng vùng này sau đó lên tiếp tục hồi đấy là kịch bản có thể tích cực là nó về vùng này hồi dù nó về vùng này nó hồi thì chúng ta cũng thấy rằng đây là cơ hội cũng rất lớn với chúng ta những kịch bản mà nó có thể diễn ra xấu hơn một chút là nó bị gãy khỏi cái 1200 này đấy gãy về 1200 và sau này gãy toàn bộ cái kênh xu hướng này này mà nó xuất hiện một cái gì ở trong vết A chúng ta gọi là pin chúng ta gọi là pin đúng không ta làm rũ bỏ tất cả các nhà tư yếu vía ở đây tất cả nhà tư yếu vía trước khi bước vào một chu kỳ mới chúng ta gọi là đây là gì ạ Đấy là gì ạ? Đây chúng ta gọi là đáy. Đấy, đây chúng ta gọi là đáy. Nên khi mà những cái nhịp điều chỉnh này đến đây hoặc là điều chỉnh sâu đến đây, tức là có thể điều chỉnh sâu đến đây thì cái việc mà kịch bản mà nãy chúng ta đưa ra mà nãy chúng ta đưa ra ở đâu đấy là có thể nó diễn ra theo đúng kịch bản này tức là lúc này khi mà phép tăng lãi suất diễn ra thì có phải là lúc này thị trường có thể bị giảm vượt quá cái vùng 1.200 này hoặc là đến vùng này trước khi nó hồi phục và đây chính là chúng ta tạo ra một cái xu hướng mới thế câu chuyện ở đây là gì ạ thường thông thường thì chúng ta sẽ mua ở đoạn này hoặc là mua đoạn này nhưng thực tế trong cái phân tích kỹ thuật VSA thì cái việc mà chúng ta mua đoạn này này hoặc mua đoạn đâu đây này trong đoạn này thì nó cho chúng ta độ an toàn cao nhất độ an toàn cao nhất bởi vì nó rũ cho chúng ta gì ạ à? tất cả đây là hiện tại nó đang có quá trình tích lũy từ nhịp một này nhịp 2 điều chỉnh nhịp 3 và rũ bỏ tất cả nhịp 3 nhịp nhịp này là nhịp cuối nếu khối lượng thấp thì đây chính là cách đầu tư nó có độ an toàn cao nhất để chúng ta thấy là đầu tư mang tính lướt sóng các bạn có thể kiếm được 100 ờ, 200 phần trăm lợi nhuận thậm chí là 300 trăm lợi nhuận hay là 40 phần trăm lợi nhuận cái điều không quan trọng cái quan trọng này này đó là từ đầu năm đến bây giờ bạn lãi được bao nhiêu và bạn giữ được bao nhiêu và kết thúc năm 2021 chúng ta có bao nhiêu tiền đấy là cái bài tập này nên khi mà chúng ta đầu tư chúng ta cứ bảo phân tích kinh tế vĩ mô chúng ta bảo phân tích cái nọ cái kia nhưng thực tế chúng ta không hiểu rõ bản chất thực sự của kinh tế vĩ mô là gì thực sự của cái tỷ giá là gì thì chúng ta cứ nói phải phân tích rất là kỹ nhưng quan trọng là cuối năm chúng ta kiếm được bao tiền và dựa vào những công thức đơn giản này thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đấy là cái bài bài phân tích như này các bạn có thể mua đúng hay sai không quan trọng quan trọng là cuối năm chúng ta từ giờ cuối năm chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền còn lúc này mà mua vào cổ phiếu chưa thì đây là rủi ro rất là lớn nhé rủi ro rất lớn nếu bạn mua vào lúc này thì cái việc mà có thể trong một hai phiên tới đặc biệt là trong tuần này chúng ta sẽ rõ rất là rõ các kịch bản tại vì những cái kịch bản này chúng ta đã được vẽ lên rồi những kịch bản này rất là rõ rồi nên khi mà chúng ta đang lãi khoảng độ 10 phần trăm hai phần trăm thì chỉ có hai ba phiên nó giảm xuống đây cái là gần như chúng ta mất hết mất sạch luôn ạ nên tất cả những kịch bản kéo lên như này chúng ta chưa rút ra được bài học kịch bản kéo như này không rút ra bài học kịch bản kéo như này không rút ra bài học những kịch bản này gần như không rút ra bài học và cuối cùng nhà đầu tư cá nhân chúng ta lại tiếp tục phải gì ạ à, gặp những cái rủi ro mà chúng ta biết <clears throat> câu câu trả lời câu hỏi đây là rất nhiều các đội nhóm thời gian vừa qua thì họ vẫn khuyến nghị chúng ta mua cổ phiếu những câu hỏi đặt ra là họ không mua không hay là họ chỉ khuyến nghị chúng ta mua thôi ạ à? cái thứ hai là câu chuyện thứ hai là từ đầu năm đến bây giờ họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận và cái việc mà hôm nay nó kéo rút chân như này tất cả cái bài bài bài học này chúng ta gặp rất nhiều rồi kéo rút chân hoặc là không hôm sau kéo lên cũng thế rồi ạ kéo rút chân là hôm sau kéo lên cũng thế rồi. kéo rút chân là hôm sau kéo lên cũng thế thôi ạ và câu chuyện này là câu chuyện muôn thuở nên nhà đầu tư chúng ta vẫn gì ạ thường là mắc gì ạ tưởng bở tức chúng ta vẫn tưởng bở cái việc mà những cái đợt rút chân như này là cơ hội để mua vào chúng ta vẫn nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng ta đầu tư nhưng chúng ta sẽ gì ạ xem tất cả những kịch bản từ điểm này tất cả hoặc là từ những cái điểm này các bạn thử xem và bao nhiêu bạn thấy là cái kịch bản này Dũng đã cho chúng ta biết rằng là nếu thị trường nó điều chỉnh này nó sẽ hồi nếu các bạn nhớ kịch bản này không ạ nếu các bạn nhớ thì comment nhé các bạn nhớ cái kịch bản là sau khi điều chỉnh này Dũng có nói là nó hồi nhớ nếu anh chị em nhớ thì có thể comment số 1 ạ anh em nhớ cái kịch bản này Dũng chia sẻ rồi ạ không phải là bây giờ phép nó giảm hay chừng Dow Jones nó giảm 10 điểm thì chúng ta mới vẽ ra và anh em có nhớ kịch bản nó sẽ gãy kiểu này không ạ xong cái hồi nó gãy không ạ nếu ai có nhớ kịch bản nó sẽ bị gãy theo kịch bản thứ hai hoặc thứ ba này thì comment số 2 ạ vậy những kịch bản nếu chúng ta được tính trước rồi dự báo trước rồi bởi lý do tại sao nó có rất nhiều lý do lý do thứ nhất là gì ạ một là quá trình hồi này là quá trình hồi không có khối lượng cái thứ hai là lạm phát thì chúng ta cũng chưa biết rằng là tại vì chủ của Việt Nam chúng ta nó liên quan đến Mỹ rất nhiều lạm phát rất là đỉnh cái thứ ba nữa là gì ạ nó chưa có quá trình rũ bỏ hết cái lượng khối lượng chưa có quá trình rũ bỏ vậy nó phải xảy ra cái này còn bây giờ chúng ta đưa vào những cái câu chuyện như là phép tăng lãi suất hay là các thứ đấy nó chỉ là cái gì cái cớ để giải thích cái điều này thôi còn thực tế nó đã phản ánh trước rồi nên câu câu kịch bản chúng ta là gì ạ hãy đợi xem là sau khi test lại sau khi nó giảm sâu đến vùng này nó test lại xem nó như nào còn nếu mà nó dao động vùng này thì sớm muộn nó phải đây nếu dao động nếu cái nó rơi xuống 1.200 này mà khối lượng lớn thì nó có thể rơi tiếp nên chúng ta có đầu tư thì kiểu gì thì chúng ta cũng cần phải hiểu đơn giản là chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận còn đầu tư dài hạn đầu tư trung hạn hay là đầu tư gì ạ à? cái này biểu đồ nó chưa à đây đúng rồi thì chúng ta thấy là đây không phải là khối lượng tích cực hiện tại đây chưa phải là tích cực kéo lên đây không phải là tích cực và chúng ta cần phải có nhiều thời gian nữa để biết rằng là đây thực sự là tích cực không tại vì tất cả quá trình kéo lên như này nó chưa cho chúng ta cái độ tin cậy và nếu chúng ta cứ tiếp tục mua bán vùng này chỉ một hai phiên giảm là toàn bộ lợi nhuận chúng ta mất hết một hai phiên giảm đấy lợi nhuận chúng ta mất hết nên thời điểm này là gì ạ nó không phải là chúng ta gì ạ đầu tư ở đây mà chúng ta đợi trong quá trình điều chỉnh đợi trong quá trình tái tích lũy đợi trong quá trình rút bỏ trước khi chúng ta bắt đầu tham gia thị trường nên cái trong cái buổi video hôm nay thì Dũng chỉ muốn chia sẻ anh chị em là trên cái cái biểu thầy biểu đồ hiện tại trên cái cái biến động của thị trường hiện tại thì đây là một thời điểm nó rất là rủi ro của chúng ta dù là VN30 hay VN Index thì nó vẫn mang tính chất rủi ro rất lớn với chúng ta nên khi mà các bạn thấy nó rủi ro như vậy thì các bạn thấy gì ạ cân nhắc là gì ạ hãy thoát ra khỏi thị trường bởi vì chúng ta cần phải bảo toàn vốn thứ hai là sau khi thị trường một là nó giảm về đây khối lượng thấp chúng sẽ tiếp tục cập nhật với thông tin thị trường cho các bạn cái thứ hai là gì ạ kịch bản thứ hai thứ à, thứ hai kịch bản thứ ba là gãy toàn bộ cái vùng đáy này gãy toàn bộ cái vùng đáy này nó có thể giảm sâu hơn xuống đây ạ gãy toàn bộ vùng đáy vùng 1150 này gãy xong nó hồi phục thì lúc này các bạn lựa chọn đây chính là cái lựa chọn tốt nhất trong dạng tới chứ không phải là vùng này ok à, không biết là các bạn đã nắm rõ được cái kịch bản mà Dũng chia sẻ chưa thế thì câu chuyện ở đây là tại sao nó phải có kịch bản này bởi vì mọi thứ nó đều tuân theo quy luật cung cầu thì khi mà chúng ta nắm rõ được quy luật cung cầu thì điểm này nếu các bạn cứ để ý xem là có nhiều ngành bên chúng ta kể một câu chuyện trước khi chúng ta kết thúc ở đây chẳng hạn ở Trung Quốc thì hiện tại chúng ta đã biết rằng là Trung Quốc đang xảy ra một cái quá trình có thể khủng hoảng kinh tế liên quan đến nhà đất khủng hoảng kinh tế liên quan nhà đất đó là gì ạ khi nhà môi giới các nhà chủ chủ đầu tư họ gì ạ họ huy động vốn của người dân huy động trước vốn của người dân sau đó hứa là họ sẽ xây dựng cho một cái căn hộ nào đó và sẽ hứa đến tiến độ để trả sau họ dùng số tiền đó họ để tiếp tục đầu tư các dự án A dự án D dự án C dự án D và quá trình này quá trình là nó phát triển rất là dài và nó làm cho gì ạ bong bóng bất động sản của Trung Quốc còn gia tăng thì đến một thời điểm nào đó thì các dự án nó không được giao tức là sau khi một thời điểm nào đó thì các dự án ấy không được giao đúng hạn và chính vì vậy thì bản thân các gì ạ các dự án đấy để được các ngân hàng các dự án lại được các ngân hàng bảo lãnh nên cái người mua nhà thì họ sẽ gì ạ người mua nhà thì họ không muốn trả cái tiền đóng hàng tháng nữa nên dẫn đến là nó đang có sự biểu tình và xung đột giữa cái người mua nhà và ngân hàng và và ngân hàng với uh, chủ doanh nghiệp và nó tạo ra một cái sự bong bóng bất động sản Trung Quốc đang rất là lớn và có thể nó bị gì ạ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta có thể xem và đây chính là mô thức phản hồi chúng sẽ phân tích vào cái cái cái, cái phần sau về cái mô thức phản hồi này nó giống như là thị trường bất động sản của chúng ta ví dụ như này các bạn phải hiểu đơn giản là bất động sản chúng ta có rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản chúng ta là huy động huy động vốn thông qua trái phiếu để xây dựng các dự án khi mà huy động vốn thông qua các trái phiếu để xây dựng dự án thì dẫn đến thời điểm này là gì ạ thời điểm này là ngân là chính phủ là không cho gì ạ huy động vốn nếu mà không có tài sản đảm bảo không có tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc là không có cái cái cái cái xếp hạng tín nhiệm thì họ không cho vay nữa và phần lớn các dự án bất động sản bây giờ vay hay là phát hành thì uh, trái phiếu là rất là khó và chúng ta biết là sang năm thì điều gì diễn ra sang năm thì khi mà trái phiếu đến đợt lượt đáo hạn thì bắt buộc các doanh nghiệp phải gì ạ một là gì ạ họ phải vay được ngân hàng nhưng ngân hàng không cho vay ngân hàng không cho vay cái điều thứ hai là gì ạ họ phải huy động gì ạ họ phải huy động vốn từ một cái nguồn nào khác rất là khó một là họ phát hành cổ phiếu thì bây giờ cổ phiếu phát hành quá nó bị loãng thứ ba là gì ạ họ có thể bán bán tài sản của họ thì khi mà bán tài sản của họ thì nó cũng bị ảnh hưởng và dẫn đến là gì ạ họ phải gì ạ bán tài sản giá rẻ và khi họ bán tài sản giá rẻ thì cái định giá doanh nghiệp nó sẽ giảm rất là mạnh khi định giá doanh nghiệp giảm rất mạnh đặc biệt là những doanh nghiệp mà có vay trái phiếu rất là lớn thì đấy chính là nó cũng giống như Trung Quốc nhưng nó không thể mạnh như Trung Quốc và chúng ta biết rằng là nếu anh chị em để ý một chút là giữa cái cái việc mà bất động sản Việt Nam chung, chung với Trung Quốc thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là không cho vay tất cả các dự án lớn là gần như không được vay hết nên đấy là lý do tại sao các bạn cần phải gì ạ phải đầu tư cho bạn phải thông minh chứ không phải các bạn cứ mua mua bán bán mà không hiểu là chúng nó mất tiền và khi chúng nó mất tiền thì con cái gia đình người thân chúng ta bị ảnh hưởng trong quá trình đầu tư ok à, một số bạn à, trước khi kết thúc thì các bạn nào có câu hỏi nào thì có thể chia sẻ phần bên dưới Dũng ra có khoảng trả lời 5 câu hỏi của vị các bạn thế thì khi đầu tư hay làm bất cứ điều gì đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng ở đây thì bạn à, Phúc có hỏi là <clears throat> chương trình cốt 11 của Dũng thì à, thực tế là cái chương trình này Dũng bắt đầu diễn ra có một chương trình cốt 11 nhưng chương trình này thì cái phí rất là cao phí rất là cao nên không phải là dành cho tất cả anh chị em thứ hai nữa là à, đây là chương trình khi mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta phải dành thời gian rất là lớn bởi vì khi mà đã cam kết rồi chúng ta để cốt giúp cho chúng ta có những kết quả thực tế ngay kết quả thực tế ngay trong quá trình mà đầu tư thì đây là cái phần mà à, Dũng gõ bủ khá là lâu rồi và đợt này nếu có cốt thì gần như là số lượng nó cũng có hạn chỉ có 5 người thôi và hiện tại thì đã có hai người rồi thì còn à, mấy người nữa thì cái này thì Dũng không muốn chia sẻ đây bởi vì số lượng nó có hạn nên anh chị em cũng thông cảm ok ạ à, một số anh chị em thì hỏi là gì ạ à, xin cảm ơn ạ ở đây thì bạn bảo là dòng tiền xem EGD dòng tiền đúng không dòng tiền của EGD EDG vì các bạn biết rằng dòng tiền của EGD nếu cổ phiếu mà nó chúng ta sẽ phải hiểu một câu chuyện như này để bạn có thể thấy rằng là uh, khi một cổ phiếu họ đang uh, tích lũy đây các bạn nhớ các bạn phải học đi học lại cái này nhá khi cổ phiếu họ tích lũy ở đây họ mua một lượng cổ phiếu họ đã chủ động sẵn rồi tại vì họ biết thị trường chung đi lên rồi thì lúc này họ có thể đầu tư ở đây giả sử ví dụ cho là 1.000 tỷ giá 10 thì khi 1.000 tỷ giá 10 thì cổ phiếu nó lên đến khoảng độ 40 50 họ lãi được khoảng 3 đến 4.000 tỷ khi họ lãi 3 4.000 tỷ thì họ bắt đầu gì ạ bán ra trong quá trình bán ra đợt 1 họ có thể bán được một lượng lớn cổ phiếu và họ tiếp tục bán ra đợt 2 khi họ bán ra đợt 2 thì có thể họ lãi được khoảng 2 đến 3.000 tỷ ở đây 3.000 tỷ ở đây thì để cho cái cổ phiếu không bị ủy ban chứng khoán hoặc là không bị ai đó nhòm ngó đến cổ phiếu nên họ sẽ có một kịch bản tiếp theo là họ tiếp tục đảm giá cổ phiếu xuống sâu hơn và họ sẽ dành số tiền lợi nhuận ở đây cũng như là bán hết cổ phiếu đây để thu gom một lượng cổ phiếu họ tiếp tục để đạp một lượng lớn ở đây và họ tiếp tục thu gom cổ phiếu ở đây tuy nhiên thì sau khi họ thu gom cổ phiếu này thu gom cổ phiếu ở đợt này thì cái việc đầu tiên đó là gì ạ cái việc đầu tiên ở đây đó là gì ạ họ sẽ gì ạ nằm im ngủ im trong những chiến thắng khoảng một vài thời gian để cho nhà đầu tư quên đi cái sự mất mát ở đây quên đi cái sự thua lỗ ở đây trước khi có thể tạo ra trend mới ok đấy là lý do các bạn cần phải hiểu nên cái việc mà kéo lên khối lượng lớn đây nó đang rất là rủi ro và theo các bạn phải làm gì ạ anh chị em comment nhé theo các bạn nó là gì ạ nên chúng ta nhìn đây nó chính là cái nhịp hồi nhịp hồi để tiếp tục đạp xuống nhịp hồi này hồi để tiếp tục đạp xuống để thu gom giá cổ phiếu giá 10 trước đây họ mua dạng cổ phiếu giá 10 sau họ bán cổ phiếu giá 20 mua 10 nhá họ mua 10 xong bán 20 bán 30 40 sau đó họ đạp xuống họ đạp xuống và bắt đầu họ quay trở lại mua vào giá ban đầu thế thì chúng ta là là những nạn nhân đúng không và nạn nhân chúng ta cứ đi mua đi hoài vì cổ phiếu giá rẻ đấy là các bạn cần lưu ý cho hai cổ phiếu là OCB OCB <clears throat> cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu này nó lên và đây là nó đang kênh đi xuống xu hướng là bạn nếu bạn đang chơi với xu hướng đi xuống này thì bạn sẽ bị thua lỗ nặng nên hãy thoát ra khi cổ phiếu đang xuống giảm tất cả quá trình hồi này không có khối lượng thì cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm sâu nữa ở đây có bạn có hỏi là cổ phiếu bất động sản nó như thế nào đúng không dầu khí thì dầu từ hôm nay thì không có thời gian để phân tích hết các cổ phiếu đây chẳng hạn cổ phiếu bất động sản chen tăng chưa cái điều đầu tiên thì uh, chen cổ phiếu bất động sản chắc là mất còn mất nếu mà tích cực chắc phải mất một năm nữa bạn nha tích cực thì mất một năm nữa còn tiêu cực thì có thể mất hai ba năm thậm chí là mất cả 5 năm nó không lên được các bạn phải hiểu đơn giản là gì ạ cổ phiếu bất động sản nó đến từ gì ạ vay vay với tiền rẻ cái đợt vừa rồi tiền rẻ mà được vay thì họ sẽ gì ạ vay nhiều để đầu tư bất động sản và nhà nhà đầu cơ người người đầu cơ không có công an việc làm cũng mang vào đầu cơ nên dẫn đến nó tạo ra cái bong bóng bất động sản khi tạo ra bong bóng bất động sản thì bây giờ ngân hàng nhà nước sẽ sử dụng một cái biện pháp rất là cực đoan Dũng không biết là gọi là cực đoan hay không nhưng bây giờ hiện tại là gì ạ không cho vay nữa anh chị em cứ để ý xem là chúng ta có vay được không ạ khi không vay được nữa thì dẫn dàng dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ những cái người mà đi vay họ phải gì ạ <clears throat> phải trả nợ nên họ bán tháo bất động sản ra nên đặc biệt là những dự án không biết là các bạn đang ở các dự án nào Dũng không không nắm rõ được hết nhưng các bạn để ý xem là các dự án ở quê các bạn xem là gì ạ có phải thực sự là những cái bán bất động sản đặc biệt những sản phân lô đang có súng trước lại hoặc là đang súng đi, đi xuống không các bạn nhìn các bạn biết và sau khi nó trước lại đi xuống nó giống như cổ phiếu à đây giống như cổ phiếu này đầu tiên nó có xuống trước lại trước lại đi ngay. các bạn nha, trước lại đi ngang sau đó nó rơi đây đấy thế thì chỉ cần hỏi là hôm nay có viên gom hàng hay không hôm nay có phiên gom hàng nhà tổ chức hay không thì bạn hiểu đơn giản là gì nhà tổ chức nếu mà có quá trình giảm đi điểm như thế này mà cuối phiên kéo lên thì đây là đang phân phối nhá Đấy, nên chúng ta cần phải đánh giá giữa phân phối và gì ạ? Phân phối và tích lũy như nào? Tích lũy là gì? Thu gom cổ phiếu, còn phân phối là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ăn đủ. Đấy, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ăn đủ đấy. FPC. Ok, FPC thì ờ, hiện tại dòng dầu khí có thể là đang có những tín hiệu tích cực nhưng bây giờ thì bạn đây là cái điểm mua của nó thôi còn điểm này thì là không có điểm mua nữa hết để mua rồi nhé điểm hết để mua rồi thì cổ phiếu dầu khí thì chúng ta sẽ phân tích sau những cái quá trình hồi của cổ phiếu dầu khí hay là cái cổ phiếu như này thì chúng ta cũng thấy là cái cơ hội cổ phiếu dầu khí trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta có thể đánh giá xem là cái đáy cổ phiếu dầu khí đã kết thúc chưa hay là nó tiếp tục thì ạ thì lên thì chúng ta sẽ phân tích vào buổi sau một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn đầu tư thành công xin cảm ơn rất nhiều À, cái buổi sau thì anh chị em có cái chủ đề gì anh chị em có thể phân tích vào phần bên dưới nha comment ở bên dưới ừ, của cái kênh youtube này Dũng sẽ làm những chủ đề để hội để phân tích cho chúng ta tức là chúng ta đang có cái vấn đề gì thắc mắc trong bất cứ chủ đề nào thì anh chị em comment phần bên dưới hãy comment sau cái phần ờ, chat ở youtube này các bạn comment cho Dũng thì những cái chủ đề đó Dũng biết chúng ta đang gặp những cái vấn đề thực sự thì Dũng sẽ làm video để giải đáp chúng ta đấy thế thì hôm nay một số bạn mở dòng dầu khí như này thì về cơ bản như này là đang có dấu tích cực nhé Đấy, lần sau nếu có thời gian cũng sẽ phân tích cái cái yếu tố tích cực nó như nào thì chúng ta sẽ phân tích sau thì ok thì à, nếu các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì hãy gì ạ hãy bấm ờ, vào đường link ở bên dưới để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo ok thì à, để làm làm sao để chúng ta hiểu rõ được cái xu hướng thị trường trong thời gian tới thì trong thời gian tới Dũng sẽ có một cái chuỗi những video để phân tích dòng cổ phiếu phân tích về xu hướng cổ phiếu phân tích về gì ạ những tín hiệu để chúng ta thấy là đầu tư chứng khoán nó dễ hơn chúng ta tưởng nhưng quan trọng là chúng ta phải có kiến thức phải có kiến thức thì chúng ta mới đầu tư thành công được còn nếu không có kiến thức thì chúng ta mãi mãi không thể thành công được ở ờ, đây ok không biết là thu không biết là bạn đang đầu tư như nào Đấy chúng ta thỉnh thoảng có những người người ta cũng đau khổ như này đấy ok một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn đầu tư thành công